À, xin chào bà con Hôm nay à, trại à, chim bồ câu à, Minh Dũng có giới thiệu cho bà con nuôi chim bồ câu như thế nào đạt hiệu quả nhất và đẻ trứng nhiều nhất à, Hôm nay à, trại bồ câu Minh Dũng chỉ à, Bây giờ à, dẫn bà con ra xem cái à, à, chim đẻ chút. đây đây là mình ờ, nuôi chim bồ câu quần thể nha à, nuôi quần thể là lý do quần thể không chỉ cho đẻ trứng thôi nha các bạn bà con chỉ cho đẻ trứng thôi đẻ trứng hàng ngày buổi sáng ờ, buổi chiều là bù câu đẻ là coi như 8 giờ tối ra mình gom trứng chỉ cho đẻ thôi không cho ấp không cho nuôi con gì đẻ đẻ hết rồi mình đem vô máy à, à, à đây à, đây coi như làm ờ, bù câu đẻ bù câu đẻ nha đây đẻ đây nè đây bây giờ là không có đẻ mình quay buổi trưa rồi là coi như là, là, là là chỉ có chuyên đẻ thôi đúng không anh? Chuyên đẻ là mình giới thiệu sơ về mô hình ở đây cho bà con xem thôi đây mình thật ra là mình nuôi ờ, một cái quần thể ờ, lớn đây mình sẽ cho bà con xem cận cảnh những cái chú chim đẻ ở trại mình nhá à, uống nấm như thế nào đó chỉ cho đẻ thôi nuôi dài nữa dài kia đây là ờ, bốn uh, ngàn cặp chim ờ, đang uh, sinh sản hết nha bốn ngàn Còn ở bên trong này là những cặp chim sẽ à, nuôi con đúng không anh? Là coi như là mình à, à, bồ câu à, đẻ ra nhiệm vụ à, ở ngoài kia nó đẻ rồi trong những cái trại mà lớn của mình mình Dũng là đẻ ra mình cho vô tủ ấp ấp nở ra là cho những con nào mà đang ở đây nuôi con này là mình ghép 3 ghép 4 vô chẳng hạn như đây là mình ghép vô đây đây ha đây, ghép 3 nè ghép 4 nè bốn con này không đây đây bốn con nữa nè đây đây là nhiệm vụ cái lứa nào nó đẻ thì nó, nó đẻ luôn không cho nó, nó, nó ấp chỉ cho đẻ thôi là chiều tối là mình phải lấy trứng nha rồi cho vô máy nở ra rồi ghép vô những con đang nở nè nè nè, nè. nuôi nè bốn nè Thấy không? Nuôi bốn bốn hết. À, nuôi bốn không Nó rất là đồng đều anh nhỉ? Con lớn lắm. Anh thử mang cho mọi người xem một con được không? À. Ờ. Con lớn lắm, không? Đó, con quá bự. Con ấy thì tầm được khoảng bao nhiêu ngày rồi anh? Con này tầm 20 ngày, nó cũng được uh, ờ, 5 lạng. Em nghĩ là 5, phải hơn hơn 5 ờ. lạng đấy. ông ơi mình nói ít ít thôi, đừng nói nhiều quá, nhiều lúc bà con uh, không tin mình nuôi là nuôi bốn con là năm lạng trở lên không có dưới đây chuồng nào cũng bốn con ba con bốn con ba con hết đây bốn con ba con nhiệm vụ mấy em này là nhiệm vụ mấy em này là chỉ nuôi con nha nó nở ra hai con hiện bổn bản bổn phận nó cũng có nuôi hai con nhưng mình lấy cái, uh, cái trứng ở ngoài kia trứng ngoài kia vô máy nó ấp ấp nó nở rồi mình ghép vô đây nữa là nuôi bốn con ba con hết tất cả đây nè buồn nào cũng chạy hết bốn con ba con nè bự này không à, bự đồ hoàng không đó đó, đây đây là làm sao mà để cho con bồ câu mà đẻ nhiều nhất ở ngoài à, chuồng à, hồi nãy mà nãy quay cho bà con xem đó là có 50 con mà nó tới 35 con máy chỉ có 15 con trống thôi nha bà con là nó đạt hiệu quả rồi nhiều lúc nó vậy nó nhiều lúc nó nó dành mấy con trống kia nó đặt mấy con nọ nữa là coi như là mình nuôi nó 3 năm là mình uh, bỏ cái giống nó được rồi là mình giác hết trứng nó rồi là bình quân là một cặp chim nó đẻ một tháng nó là 6 quả một tháng là trung bình là vậy là đẻ ba lứa hả một tháng cho đẻ ba lứa hoặc 35 ngày ba lứa tại mình cho ăn ờ, mình cho ăn ờ, đúng tiêu chuẩn mà nó đẻ tháng ba lứa ba lứa đó là coi như là mình à, à, một năm đó, nó có thể à, đẻ từ hai chục lứa cho tới 25 lứa mà nói 30 lứa là không được nha đó như thế em thấy trên à, à, mạng xã hội à, YouTube và thứ thì người ta có nhiều người người ta chém gió là đẻ một năm 30 lứa thực ra anh nghĩ là có có thật hay không ngoài cái mô hình mà ở bên Thái hiện giờ mà để áp dụng á trứng giả đâu này kia là thua hết nha mình xin nói cái à, cái trứng giả cái à, mình phải cho ấp trứng thiệt nha lý do gì mình phải kêu ấp trứng thiệt là lý do gì là con chim bồ câu nó nằm ở trên ổ đó, nó tầm ở à, uh, 16 ngày từ 14 đến 18 ngày nó tới con con nó cục kịch cục kịch ở dưới cái sữa nhiều á bây giờ con mẹ mang bầu đá lung tung lung tung vậy mới có sữa mới có sữa cho con bú chứ mà tự nhiên nhiều người, người ta đang ờ, mang bầu mới có 7 tháng người ta mổ lấy con ra sữa rồi cho bú uống sữa hoài chết cho con nó mạnh khỏe được cũng như con chim bồ câu nữa thôi là mình à, để cho nó nở ra lý do sao cho nở không để cho bù nhiều cho nó ờ, kích thích cái lường của nó để cho cha với mẹ nó có cái ờ, sữa diều để cho nuôi con mới được là nhiệm vụ nó là nuôi bốn con là là đạt nhất và nuôi trứng giả là nó không có cảm giác được cái con cùng kịch nhúc nhích ở trong cái lường của nó thành thử là nó, nó, nó không đạt nhiều người, ta nuôi trứng giả cũng đạt nhưng mà nuôi lứa một à là nuôi bốn con là bỏ ra cái mùa câu cha mẹ đi xiển niễn sau đẻ được nữa đó là coi như là mình phải nuôi cái gì phải tự nhiên hết là muốn nuôi đẻ nhiều thì như ờ, mô hình của ờ, trại minh dũng vậy cho quần thể đẻ nhiệm vụ nó đẻ thôi lấy trứng vô lò tổ ấp đem ờ, nở ra đi ghép vô đẻ nhiều với lại nuôi chuồng công nghiệp làm sao mà đẻ nhiều mà đạt hiệu quả cao là coi như là 35 máy 15 trống mà nở ra là phải là trên 30 trứng nha 35 thì không có nhưng mà trên 30 trứng đạt nhớ đẻ buổi câu đẻ buổi chiều 6 giờ đi lấy trứng nha đừng để uh, trễ quá chậm bể trứng đúng là bà con thất thu à. những con này là coi như đang nằm ổ nè không nè, đang nằm ổ nè chuẩn bị nở con nở con là trong máy ấy, bao nhiêu mình đem ra mình ghép vô ba bốn ba bốn hết ba bốn ba bốn hết là những cái cặp giống này là nuôi con siêu giỏi đấy đúng không anh không cái này là chỉ pháp thôi mà nó nuôi con nhiều dữ vậy đó ừ. còn chưa phải titan titan là uh là, là, là cái giống của titan ở đây à, hôm nay à, mình chỉ là cho bà con à, đẻ trứng à, đạt hiệu quả cao à, làm như thế nào đạt hiệu quả cao mà có lời à, mình chỉ đến đây là kết thúc sau này à, mình chào bà con sau này mình có lấy mô hình nào mà của bên Thái này à, về nữa à, hiệu quả hơn mình sẽ chỉ bà con nữa tạm biệt bà con